con gì đấy Đấy. nhìn đâu đây nhìn đâu đây nhìn đâu đây <laughs> gì đây gì đây cười với ai đấy rồi đặt khỏe này có bộ đồ đèn ác thế này có bộ đèn ác thế đây em cho này ừ. mày không nữa Ý. nhai nhai đây nè nhai ừ. nhai đây con chuột này con chuột này con chuột con chuột con chuột con chuột con chuột nhai nè nhai ạ con chuột đâu này con chuột đâu ờ con chuột đâu con chuột đâu chắc đó đấy rồi rồi gần tới nơi rồi gần tới nơi rồi tí nữa có thì tí nữa nó tới nơi nào có tí nữa sắp tới đó sắp tới đó <laughs> có có có rồi rồi rồi rồi rồi rồi sao được à, vướng vướng vướng vướng vướng vướng quả điện thoại đây ông để ông để quả điện thoại đây nhá ơi đấy, đấy. Cái chuột con chuột đấy nặng đấy con chuột con đấy nặng vô đấy đó vô con chuột đó vô lại, vô đấy vô đấy mồm mồm em làm kiểu gì đấy đâu chuột đâu nào nhìn nhìn cái chuột chưa rồi cố nào vối nào Đấy gần tới rồi Gần tới rồi Gần tới rồi Gần tới rồi Ôi lượt nó trái đây chuẩn con đường mà gần tới rồi nào sắp tới full hand nè nè nè nè Ngã. Ngã. Ngã. Dậy. Yeah. Thôi nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. đây mà nhìn đây đâu rồi